đặt tên bài nói, chia bố cục, xác định và sắp xếp các ý, xác định từ ngữ then chốt, sử dụng các cụm từ phù hợp như theo tôi, theo ý kiến tôi. Phương tiện hỗ trợ là chuẩn bị phần trình chiếu và văn bản đưa ra thảo luận. Chuẩn bị nghe thì tìm hiểu trước về bài nói, ghi lại thông tin trong quá trình nghe, phát thảo ý tưởng để xây dựng một văn bản hoàn thiện hơn. Người nói thì nêu đề tài bài nói, trình bày lý do lựa chọn bài nói, trình bày các ý theo đề cương, tóm tắt bài nói và mở rộng, nâng cao. Người nghe thì chú ý lắng nghe bài nói, nghe trên tinh thần xây dựng, đặt câu hỏi, trao đổi với người nói một số quan điểm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi thảo luận về một loại văn bản nội quy chúng ta thường gặp. Ở bài viết thì cô hướng dẫn chúng ta à, viết về nội quy thư viện. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận về vấn đề này. Các em cũng kính chào thầy cô và các bạn, giới thiệu tên lớp trường. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều các văn bản nội quy quy định ở nơi công cộng. Nội quy lớp học, nội quy câu lạc bộ, nội quy sử dụng thang máy, nội quy tham quan khu di tích, vân vân. Việc đọc hiểu các văn bản nội quy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ quy tắc ứng xử trong những không gian công cộng, quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân để cùng hành động nhằm tạo nên một môi trường an toàn, trật tự. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn thảo luận về một loại văn bản nội quy chúng ta thường gặp, đó là bản nội quy thư viện. Trước hết, tôi sẽ trình bày lý do vì sao tôi lựa chọn văn bản này. Thứ nhất, đây là loại văn bản quen thuộc với chúng ta. Thứ hai, đây là một văn bản nội quy tương đối chỉnh tề và chuẩn mực. Tuy nhiên, vẫn có thể có những điểm chúng ta có thể thảo luận thêm để hiểu rõ hơn cách xây dựng và đọc hiểu một văn bản nội quy. Như các bạn đã thấy, văn bản này được xây dựng theo đúng cấu trúc của một văn bản nội quy chung. Điểm này được thể hiện rõ qua bố cục văn bản, có tên tổ chức, tên của bản nội quy, lời dẫn, các mục nêu rõ yêu cầu, quy định, hành vi cần thực hiện hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm. Nhìn chung đây là một văn bản chuẩn mực có cấu trúc sáng rõ. Tuy nhiên, các bạn có thể nhận thấy một số lỗi trình bày khiến mức độ quy định chặt chẽ của văn bản bị ảnh hưởng. Theo tôi, tên của tổ chức cần di chuyển sang góc trái của văn bản. Tên của bản nội quy cần được in đậm để người đọc tập trung và dễ nhận thấy hơn. Bản nội quy được chia thành hai mục lớn, ký hiệu bằng chữ La Mã, mục 1 đưa ra các nội quy chung, mục 2 đưa ra thời gian hoạt động của thư viện. Có thể thấy hai mục lớn đã bao quát những điều thư viện cần thông báo và quy định tới người sử dụng, đồng thời trình bày được những thông tin mà người sử dụng thư viện cần quan tâm. Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến mục 1, nội quy chung trong văn bản này. Mục 1 chia thành 3 mục nhỏ hơn bao gồm các yêu cầu bắt buộc, giải quyết các trường hợp mất thẻ và hình thức xử lý các trường hợp vi phạm. Các điều khoản tương đối rõ ràng, khái quát, được tách thành các câu văn ngắn và gạch đầu dòng sáng rõ. Cá nhân tôi không có băn khoăn gì thêm về nội dung của văn bản nội quy này. Xong tôi có suy nghĩ về việc thay đổi hình thức trình bày để các điều khoản được tiếp nhận đầy đủ hơn. Các bạn có thể thấy việc ký hiệu các nội dung nhỏ hơn trong các mục 1 2 và mục 3 không nhất quán. Ở mục 1 và mục 2 ý nhỏ hơn được gạch đầu dòng, trong khi đó ở mục 3 có thêm các phần 3.1 và 3.2. Theo ý kiến của tôi, chúng ta có thể thay các gạch đầu dòng ở mục 1 và 2 thành các số 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 vừa để thống nhất cách trình bày trong văn bản, vừa có thể giúp người đọc nắm rõ số lượng, điều khoản cũng như vị trí của từng điều khoản trong nội quy. Trên đây là những khái quát của tôi khi đọc văn bản nội quy thư viện trường Trung học phổ thông A. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Tôi rất vinh hạnh nếu được nghe chia sẻ của thầy cô và các bạn về những ý kiến thay đổi văn bản của tôi, cũng như được lắng nghe suy nghĩ của thầy cô và các bạn về văn bản này, để tôi có thể có được một cách hiểu cụ thể hơn đối với các văn bản nội quy hướng dẫn nơi công cộng. Hoặc chúng ta cũng có thể thảo luận về nội quy việc sử dụng thư viện ở lớp học Đây, bạn nội quy này trách nhiệm của bạn đọc khi ra khỏi thư viện sử dụng tài liệu thư viện xử lý vi phạm tổ chức thực hiện à, chúng ta nhận xét thảo luận về cái cái cái cái cái bản nội quy này nhé các em thấy có điều gì bất hợp lý chưa được điều gì được thì các em nêu ra